cơm nấu giỏi không cồn nấu <laughs> cồn nấu ừ. à, ngủ trưa lắm nha à, ngủ trưa còn mấy giờ có khi 10 giờ trời trưa thì là thì nó có làm dâu gì đâu đâu có làm dâu bởi ông già chồng phải chứ ủa bà bà làm dâu nó hả nó làm dâu à, xin mời chúng ta giới thiệu về mình tên là Nguyễn Thị Thị Dung, 56 tuổi, ở Dầu Tiến, Bình Dương yeah. Dạ. <laughs> Ở nhà nội trợ <laughs> Cảm ơn à, chị Dung đã đến đây tham gia chương trình nha yeah. Dạ. À, con tên Nguyễn Thị Quỳnh Như, năm nay con 21 tuổi Con uh, đến từ Thanh Tiền, Dầu Tiến, Bình Dương oh. Con làm spa Con à. làm dâu mẹ Dung bao lâu rồi? Dạ được 2 năm Trời đất 19 <laughs> tuổi lấy chồng rồi hả con? tuổi lấy chồng hả con hả? lấy sớm quá hả <laughs> dạ mười mấy quen nhau dạ biết nhau từ nhỏ rồi tại hai gia đình ở cũng ở gần nhau à ở sát bên nhau biết nhau từ nhỏ nhưng mà bắt đầu xuất hiện cái tình yêu đó <laughs> nó từ năm mười mấy nè à từ lúc anh đi nghĩa vụ là năm 18 tuổi 18 tuổi bắt đầu yêu đó hả <laughs> vậy là yêu nhau mấy năm thì cưới yêu nhau một năm là cưới rồi những cái ngày mà bình thường đó thì à, mẹ chồng có hay nói chuyện với con dâu tương lai này không à, hồi à, lúc mà đây à, gần gũi á cái cho này mới vào chỗ khác nên cũng không có gần gũi con dâu không có để ý gì hết à. coi như bé hàng xóm bình thường bé hàng xóm bình thường à. tới chừng mà nó quen con trai mình á rồi nó nó về cũng không nhìn ra nữa tại vì nó lớn quá nó nói con là bé như nè mà lần đầu tiên trai dắt về hả bữa đi nghỉ vụ rồi nó cũng lên nhà mình nó ừ. nó lên rồi nó chở mình đi ờ, thăm con trai mình vậy đó lên tự nó giới thiệu là người bạn gái ờ, luôn hả trời đất ơi gan vậy hả tụi cô mà lúc đó là con trai có gọi về để thông báo là ờ mẹ ơi có bé như rồi à. có. bữa nay con quen bé như con yêu bé như bé như qua nhà thăm mẹ có nói có. không cô có nói có nói là con bé như lên là, là, là lên thăm lúc đó là bạn bè thôi chứ à. chưa có rước yêu. Uh, mẹ đi thăm lên vài lần con. sau mới gọi là quen à tức là lúc đó là chưa có yêu dạ. là mẹ cũng chưa nghĩ gì hết dạ đúng rồi rất là lên thăm bạn bè thôi rồi lúc đó rồi xong rồi mới nhắn tin mấy tháng sau mới chính thức là quen cô mà tới hồi biết là đây là bạn gái của của con trai mình lúc đó cô nghĩ gì cô cũng ừ, bình thường à, không có nghĩ gì tại vì mình biết nó từ nhỏ giờ dạ. cái mình cũng không có nghĩ gì hết nè mình với là là là ừ, anh xui chị xui á là cũng thân thích qua lại với nhau đó là bạn luôn bạn luôn đó. hàng xóm láng giềng có nhau đó đi qua trời, trời vậy đâu có gì đâu khai thác khi <laughs> nó ý y á dâu ý y nó đâu sợ đâu <laughs> chắc nó không có sợ à đúng đúng như dạ câu bình thường với em thấy chưa nó y y hàng xóm nó đâu có sợ gì đâu nó giống như bạn bè vậy vậy, <laughs> vậy về làm dâu sao cô à, ngày đầu tiên nó về á về cái nó ngủ với cô á thì thằng kia đi nghĩa vụ mà ngủ vô cờ cái nó mà giấu ngủ vô cờ cái nó mà giấu <laughs> ừ. mình thấy nó kiểu rồi thôi nó còn nhỏ quá còn cũng mò luôn trời ơi lúc đó nghĩ gì nghĩ gì mà xin mò vú không có xin, tại em nhỏ giờ em ở với mẹ là cứ vậy quen rồi cái tưởng đâu mẹ cũng mẹ ruột ngủ cứ quay quên quay qua vậy thôi trời ơi trời rồi mình về ở nhà mẹ chồng mình có hay về nhà mình không hay là sáng nhà mẹ chồng chiều nhà mẹ ruột mình dạ thì con về nhà mẹ đấy mẹ nhà con với nhà nhà mẹ cũng gần nhau nên sáng con về nhà mẹ xong rồi chiều con về ngoại ờ vậy mẹ chồng có buồn không con dâu mà nó không có con không có cái gì buồn Ồ, dễ vậy sao dễ ẹt vậy đó hả Con nhưng mà từ ngày về làm dâu rồi có làm cái điều gì mà cô phật lòng chưa không cô bữa ờ, vẫn thương nó như con gái mình không có nghĩ cũng như không có nói đi mình cứ làm đi <laughs> mình cứ công chuyện mình mình vậy mình làm vậy thôi mà cô có dạy cái gì không ví dụ như có thiếu sót cái gì cái cô kêu ra cô nói không cái gì cô gì nó nó nó nó gây lộn hay hoặc nó nói ờ, ấy rồi cái mình nói con nữ nói vậy họ cười chết đó à có khi nó vợ chồng mày tao trời đất ơi trời cái nó con đừng nói vậy nha thật cô chết à con quen <laughs> rồi cơm nước thì sao cô cơm nước, giỏi không cô nấu <laughs> cô nấu ừ. à, ngủ trưa lắm nha <laughs> là ngủ trưa còn mấy giờ có khi 10 giờ trời trưa thì là thì nó có làm dâu gì đâu đâu có làm dâu bởi ông già chồng thôi chứ ủa bà bà làm dâu nó hả nó làm dâu bà Ủa vậy con? nó còn nó đâu có gì đâu mình nấu mình cãi như không thôi không có nó thôi nhưng có nó đi ừ, vậy đó thôi nhưng không có mặt nó nhà luôn đi kệ muốn làm gì làm nhà mình có dâu nhiều không à, hai dâu có dâu ghê ở riêng, ở riêng. còn cái này dâu út ở chung ừ. à, có khi nào mình nghĩ thôi ước gì lấy kêu dâu kia về ở chung để nhỏ này ở riêng đi cho khỏe không có không có dễ lắm ủa rồi có bao giờ con à, làm một buổi cơm hay là đi chợ tự mình nấu ăn rồi mời ba mẹ chồng ăn không dạ có nhưng mà con nấu thì không được ngon ba kêu thôi để mẹ nấu đi ba ăn được hơn nên thôi để mẹ nấu hay là con cố tình nấu không ngon không con cố tình á đó giờ tụi con không có nấu ăn thiệt tại đó giờ con sống với ba mẹ cái xong rồi ba mẹ mất thì sống với ngoại thì ngoại đi nấu cho ăn luôn à rồi về làm dâu con làm gì à, <laughs> chú là... đổi câu này hay quá <laughs> thì sáng anh đi làm sáng con làm tiệm trước nhà đó à. cái xong vô thì mẹ nấu ăn ăn xong rồi chơi với con rồi có khách thì ra làm tiếp à làm dâu là để nó làm ở tiệm vậy <laughs> làm dâu cái sáng ra làm tiệm không về ăn rồi chơi con thôi làm dâu dễ ẹt có lúc nào làm dâu mà mình thấy nó khó với mình không dạ không tại mẹ dễ làm gì mà khó hả không có áp lực ngày nào luôn hả không ngày đầu tiên đi về làm dâu có áp lực không ngày đầu tiên ngày à, không được ngày đầu tiên em về sớm nha <laughs> không bữa đó khi về là ngoại dạng rồi sáng về sớm nha đừng để tao quýnh giá nha à. dạ cái đầu sáng đó cũng 6 giờ dậy ừ rồi làm rồi làm gì ra dọn dẹp rồi bữa trước là đám tiệc ra quét dọn cái sân này kia cái vô ngủ tiếp vô ngủ tiếp <laughs> thì thức từ lúc làm dâu giờ nó quét đúng cái thân lần đó giỏi à con giỏi có giặt đồ không không đồ ba chồng giặt có đi gom đồ để giặt không nó gom thôi đó được cái đó đó được cái gom đồ thôi ừ. còn quần áo để cha chồng giặt nấu ăn để mẹ chồng nấu khỏe thấy không bà con thấy sướng không con dâu hiện đại sướng lắm á nhưng mà mẹ chồng vẫn rất hạnh phúc rất rất, rất là vui đúng không đâu có buồn gì con dâu đâu tại sao lại không buồn không giận nó nè tại vì nó một coi cái hoàn cảnh của nó cũng giống mình à. nên từ chỗ đó chị thương nó hơn thì ừ. đó nên à, hai mẹ chồng cứ muốn hở à, nó thấy mình buồn cái là nó bét đi ăn mẹ đó hoặc giữ tốt xè chợ đi vậy mà không thương sao được đúng không <laughs> ờ, yeah. Dạ. lâu lâu buồn buồn nó mò mò mò nó mình vui nữa đúng không <laughs> sau khi làm dâu thì, thì thấy tính tình con dâu mình có hợp điều gì với mình không hay là có những cái điều gì không hợp cũng hợp hợp là về gì nè tại vì nó nó nó nó nó làm sao nó cũng hèn à. cũng giống mình à. à có khi à, mình lớn tiếng chị cũng ấy lắm à lớn tiếng luôn hả ấy lắm mà là sao cô <laughs> không chị cũng sợ à. rồi hồi cái chị nói ôi tạch mẹ lớn tiếng mà lớn lớn là la lớn là la mà không có la kiểu mình lớn tiếng mình nói chuyện với nó mà lớn tiếng thôi á à. <laughs> biết tại cái giọng quen. mẹ đó giờ là nó lớn tiếng mày nói chuyện bình thường không mà tưởng mày chửi lộn không <laughs> <laughs> nghe cái sợ riết rồi cũng quen là tiếng bình thường à. có bao giờ cô dâu này làm cho cô buồn điều gì không sự là có cái điểm nào làm cho cô buồn buồn là hai vợ chồng nó gây lộn là làm cô buồn thôi ờ. chứ ngoài ra trong cái lối sinh hoạt là không có cái gì là cô để bụng hết dạ tao cô làm hết rồi còn gì nữa cô làm hết có gì đâu cô buồn nó không buồn thôi chứ cô buồn bây giờ nè mời chuyện vợ chồng qua dạ, kia thôi đi qua đây đi qua đi qua đây đi trời để tôi đây ngồi tôi nói chuyện với uh, uh... này là con nít con non mà mày đặt lấy chồng nè <laughs> rồi sao tâm sự cho chị ngọc lan nghe coi đi về làm dâu mà sung sướng quá ừ. vậy rồi có bao giờ mà mình ngồi mình khoe với bạn bè mình là hả ê tao làm dâu sướng lắm mà cũng làm gì hết trơn á có ờ. chứ chị em cũng ờ, bạn bè hay hỏi ờ mày về làm dâu sao có ba mẹ chồng mày có sướng có có có này kia như hay tụi nó hay coi trên phim nó tụi nó diễn ra ừ. cái kêu hao ba mẹ tao sướng tao mà biết lấy chồng sướng vậy tao lấy luôn <laughs> rồi có về kể cho bà ngoại nghe về những câu chuyện mà mình làm dâu sung sướng không có chứ chị rồi ngoại, ngoại có chắc chắn là ngoại la đó dậy đúng. trễ ngoại la nè đúng, đúng không ngoại cũng ngoại rầy ngoại kia là mày làm vậy rồi người ta chửi tao người ta nói tao là không biết dạy cái kia không sao mẹ con dễ mẹ con kia là sống sao mà cứ hạnh phúc là được đừng ừ. có gây lộn làm mẹ buồn có những lần mà hai vợ chồng cãi nhau á là biết mẹ buồn không biết chứ chị lúc đó mẹ khóc hoài luôn ừ. cãi trước mặt mẹ luôn nhưng chồng em thì nó hay nóng tính á cái hai đứa thì không có đứa nào nhịn đứa nào hết ừ. cái cãi là mẹ buồn cái lần mà cãi lớn nhất là lần nào cãi lớn nhất là chắc chồng em nó nhắn tin với người khác thôi nhắn tin thôi chứ chưa làm gì trơn <laughs> mới nhắn tin thôi dạ. cái bị em phát hiện rồi lúc đó là chưa có cưới mới làm đám hỏi thôi ừ. em kêu là thôi giờ nếu vậy là không chung tình rồi không có ở nữa là quyết định là không có tiến tới hôn nhân luôn ừ. cái nói mẹ cái mẹ cũng khóc mẹ kêu thôi đừng có vậy nữa mẹ buồn mẹ tại lúc mẹ thương em đó cái cũng ờ, kêu thôi giờ chọn diễn vậy rồi con không ở được lúc đó là mẹ nè ba nè rồi gia đình bên chồng nữa xuống nói chuyện với ngoại lúc đó em về nhà ngoại luôn dạ đúng rồi em về ngoại luôn ừ. cái nó xuống nói chuyện với ngoại mà nói là thôi giờ cho mẹ đứng ra mẹ cam kết đi ừ. mẹ cam kết là diễn sau này mà có tái phạm nữa thì mẹ bỏ luôn mẹ không nói nữa giờ thôi hương mẹ đi bỏ cho nó qua một lần đi cái lúc đó mới thôi mới bỏ qua cái từ đó về sau là hai vợ chồng hạnh phúc tới giờ ừ. chứ không là cũng đình đình là trận đó là trận lớn nhất dạ. từ ngày hôm đó cho tới ngày hôm nay là cuộc sống gia đình nó rất là vui vẻ dạ đúng rồi mà chị hỏi thiệt có bao giờ mà em cảm thấy là cái sự thiếu sót của mình trong cái chuyện mà chăm sóc cho gia đình nhất là gia đình chồng á em có bao giờ nhìn lại những cái cái cái cái điều đó của bản thân mình không em cũng không để ý nữa cứ vô tư em sống vậy vậy dạ, dạ. không bao giờ nghĩ tới những chuyện đó hả dạ thật ra thì chị lan cũng vẫn khuyên là biết là tuổi của em cũng rất là còn nhỏ và kể cả chồng em cũng rất là còn nhỏ bây giờ mẹ còn trẻ nè ừ. mẹ còn khỏe mẹ có thể chăm lo được cho tụi em nhưng một ngày nào đó mẹ lớn tuổi rồi mẹ không chăm được thì bản thân em và chồng em phải là trụ cột của gia đình là phải biết làm về mình dính ờ, thời gian ra xíu mình tập một chút xíu để lỡ có cái gì thì mình vẫn có thể làm được cái điều gì ở mẹ mẹ thích nhất mẹ dễ vậy hả có hay tâm sự với nhau không có có thấy lâu lâu mẹ buồn gì hỏi mẹ có chuyện gì là mẹ kể ra hết thì thôi mẹ cứ kể đi kể cho nhẹ lòng cứ kể hết ừ. đi con nghe cho cái mẹ kể ra cái hai mẹ con tâm sự cái thôi đi chơi đi mẹ đi chơi cho hết buồn cái hai mẹ con dắt nhau đi chơi bây giờ em còn cái điều gì mà em cảm thấy là em muốn làm cho mẹ không muốn làm chắc em sẽ về em nấu một bữa ăn ngon cho mẹ yeah ừ. nhớ nha dạ. làm cái điều đó nha dạ. rồi chú linh ơi không có cái gì hết trơn cô dâu này quá sung mẹ bên đây là mẹ cười nhưng mẹ rơi nước mắt đó đúng không đúng à, khi mà con dâu nói cái câu mà mong nấu ăn cho mẹ thôi ha đúng không à, chị hả yeah. Dạ. thật ra là chị quá thương con dâu luôn mẹ chồng thương dâu như là con ruột của mình vậy dạ à. đúng bởi vì nó mồ côi á mồ côi hả thật ra là mình cũng hiểu cái hoàn cảnh ha dạ. ờ, có bao giờ mà mẹ con ngồi cùng chia sẻ rồi mẹ con cùng khóc không chị dạ. có hả chị hay khuyên con dâu mình điều gì thì mình không yêu chồng cho hạnh phúc này kia dạ vậy thì lúc mà con trai mình với con dâu cãi nhau đó thì chị có đứng ra giải quyết chị muốn làm trọng tài có ờ. mình ra la la cho con trai mình la cho con trai hả chị hả à, la con trai mình đây chị làm nước mắt đi à, la con trai à. rồi có la con dâu không không không có la con dâu mình chỉ nói con dâu thôi thôi giờ thương mẹ rồi um, sống cho hạnh phúc đi tại vì cũng sắp sửa có cháu rồi ừ. à, bây giờ về sống thì cũng được thằng ừ, cháu được tuổi rồi à một tuổi bây giờ là có cho cháu nội ẩm đồng rồi ha à. à. chị có mong muốn điều gì con dâu của mình không dạ à, chị mong muốn là hai chồng nó hạnh phúc thôi vậy thôi hả còn nó có làm hay không cũng quan trọng đúng không đúng rồi cơm nước chị lo à. giặt giũ quần áo để chồng chị lo à. trời thôi về đi đi con gái dạ, ơi tôi hết biết với bà mẹ chồng này luôn rồi <laughs> con à, con nó rồi tôi cũng giữ luôn chứ trời đất ơi con cũng giữ luôn vậy đó coi như mẹ không có mong muốn điều gì chứ á chỉ mong tụi con hạnh phúc thôi hạnh phúc thôi không cần làm gì luôn không cần làm không cần kiếm tiền luôn bữa nào á à, tôi biết không bữa nào mà hả nó ngủ tôi á hả năm giờ là tôi dậy tôi làm thì thằng nhỏ cũng vậy rồi là à, dù, dù giữ dù làm <laughs> là chỉ ngủ còn bữa nào mà hả thấy thôi bữa nay mẹ mất công chuyện đó con ẩm con lên trên gác ngủ đi rồi ờ, mẹ làm ha rồi xong rồi mẹ đi công chuyện rồi mẹ ẩm đi chứ là nhỏ ngủ với chị không à ờ, <laughs> dạ, coi như à. bà nội lo hết luôn rồi đó <laughs> có khi ờ, mình nấu cơm cho đã đời cái chiều mẹ ơi đi ăn mẹ ơi cái rồi cơm nấu rồi không chịu ăn kệ nó đi tầm một hai bắt mình lên xe phải đi với nó <laughs> thật ra cô dâu này á lý lắc cho nên là tạo cái không khí ở trong gia đình à. nó cũng là một cái chất kết nối các thành viên lại với nhau đúng đó. đúng đó nó thấy mình buồn là nó nó kiếm chuyện đó hỏi đúng đó vậy là cũng có một cái ưu điểm nha hoạt náo viên trước khi đi ai lo ba hai bộ đồ này <laughs> mẹ lo mẹ lo luôn á hả à, mẹ kêu thôi bạn cặp với mẹ đi chấm đẹp trời ơi mẹ chu đáo quá hả rồi thời gian dành cho con dâu dành cho cháu hết rồi thời gian nào dành cho ổng <laughs> dành cho cháu với con à. thôi không hỏi hả con với cháu trên hết rồi à, <laughs> hôm nay thì con có muốn nói gì với mẹ chồng con không Đó. Ờ, thì con cũng ừ. cảm ơn mẹ trong ừ. hai năm qua là mẹ huông con y như con ruột luôn ừ. cái chuyện gì là cũng ờ, bên con hết trơn á bảo vệ con hơn con ruột nữa ừ nói chung là cảm ơn mẹ tất cả cảm ơn mẹ tất cả ờ hung ăn cái thôi còn mẹ ờ, sao nè <laughs> mẹ cũng cầu mong là vợ chồng con sống hạnh phúc thôi chứ không có mong cái gì hết á <laughs> cô vậy thì cho con hỏi là cái điều gì mà cô lo lắng nhất ở thời điểm này điều lo nhất cái hả dạ là là sợ hai đứa gian rồi tội cho đứa nhỏ thôi thật ra là cô lo đúng thì mỗi lần thấy nó cãi nhau lại càng lo hơn nữa đúng rồi nhưng mà vợ chồng con tìm cách nào đỡ cãi nhau hơn có không nay hết cãi rồi chú từ cái đợt đó xong về về là hai vợ chồng hòa thuận lại cãi nhau con có mét mẹ không không cãi là um sùm lên là mẹ tự biết không cần mét luôn trời ơi vậy nó cố tình cãi um sùm luôn để cho gọi là mẹ biết là mẹ biết mẹ toàn là la nãy giờ mẹ nói biết là tôi la con trai không à dạ. nè cãi nhau hoài á mẹ biết nhiều quá là mẹ bệnh đó không y như là từ cái chuyện đó về sau là không có không chưa thấy chuyện nào cãi nhau nữa ờ. có gì là hai vợ chồng cái vô phòng nói chuyện thôi để xong thôi Nên <laughs> bây giờ nè chị lan hỏi là có từ ngày em về em làm dâu á em cảm thấy em làm được cái gì cho mẹ chồng tự nghĩ coi làm đẹp <laughs> gì ừ. rồi đâu biết sửa sạn đâu nói sửa sạn cho tôi Ý, mẹ đi đâu thì em trang điểm ở nhà cái em gọi đầu hai mẹ gọi đầu mẹ thích gọi đầu lắm cái thôi mẹ lên ghế gọi đầu cho gọi đầu thôi làm móng đi làm móng xong rồi ôi đi ờ, trang điểm đẹp đẹp hay mẹ con đi chụp hình cũng được vậy thật ra đây là cái cái cái điều mà bản thân con con nói thiệt nếu mà con có mẹ chồng á con cũng rất là muốn làm cái điều đó bởi vì cô rất là thích được chăm chút cho người khác trong cái chuyện làm đẹp tại vì chuyện làm đẹp là mình quá hiểu biết rồi cho nên là mình sẽ chăm sóc lại cho cái người đó và ừ, mình dắt đi chơi mình đưa đi chơi cô rất là thích đi chơi cùng với lại gia đình chồng ừ. nên là em làm cái điều này chị rất là thích và đây là lý do mà mẹ rất là thương em thật ra là con giỏi đó con có hai điều rất là thuận lợi mà hai điều này nó rất là quan trọng trong mỗi gia đình đó là sự hài hước ừ. sự nhũng điệu biết đem những cái ừ, sự hài hước đó để chen vào những lúc mẹ buồn những lúc mẹ gọi là bị stress gì đó cái điều thứ hai là con làm đẹp cho mẹ mà làm đẹp thì phụ nữ nào cũng muốn luôn ăn thích chứ cứ nói là thôi mẹ không muốn đâu mẹ không muốn mà thì là rất thích <laughs> nhưng mà từ lúc mà cô dâu về thì mẹ công nhận là mẹ trẻ hơn không dạ. à, vậy là ba cô chừng nữa nha <laughs> vậy nó ba chồng phải chăm sóc mẹ nhiều hơn đó nha <laughs> Đừng để cơn ho phá vỡ niềm vui của bạn. Thuốc ho Nam Dược trị ho long đờm hỗ trợ chống viêm đường hô hấp. Mình có khi nào mà đưa mẹ chồng đi du lịch hay đi chơi đâu đó? Có đi hoài luôn chú, ngày mai đi nè. Mày đi đâu? Mày đi Côn Đảo. <laughs> Vậy là hạnh phúc quá rồi. Lên đây, mẹ cứ đi đi. Già mới mốt già đi cũng được, cứ đi đi, ai cũng đi đâu đi Thôi đi. <laughs> Không mình câu này là đúng đó chứ. Ừ. Giờ cô còn khỏe, con cái rủ đi thì cô cứ đi, cô cứ tận hưởng chứ để rồi cái mai mốt mình yếu mình không đi được ai cũng buồn con cái cũng buồn mà cô cũng buồn luôn thật ra chú thấy ờ, hai mẹ con cười rất là tươi luôn gần như đây là cái gương mặt mẹ chồng nàng dâu rất là hợp với nhau luôn á tuy rằng ờ, nó có những cái thứ mà chúng ta từ từ bù đắp thôi thí dụ như những sự thiếu sót của con á mà tôi nghĩ rằng là con sẽ có những cái thứ bù lại rồi dạ. nhưng mà nhớ những cái bù lại rồi bù đắp lại rồi nhưng vẫn phải sửa những cái thiếu sót đó dạ. cho nó trở thành hoàn thiện hơn dạ. hả nay con có quà tặng mẹ Hi, gửi tương Vô tư như vậy á Ủa bà giấu đâu, bà giấu tặng Đây, con có món quà tặng mẹ Tấm lòng thôi nha mẹ Dễ thương là vậy đó Thật ra bé này vô tư nhưng không có vô tâm Còn nhiều vậy người chưa? cũng đi vô tư mà vô tâm Trời nữa. ơi, trời ơi Này mà nhỏ cái gì con <laughs> Này nó cũng bự lắm á thôi ờ, mẹ cảm ơn con nhiều dạ. <laughs> đẹp quá chị thôi chị nhìn nói được không đó giọng có mua chiếc nào không không ông không có mua giờ có người bù đắp à. <laughs> ông không mua có con dâu mua gì cả giờ có uh, hai thằng con bù đắp hai thằng dâu bù đắp cho mình thôi thấy thương quá à chị cũng muốn nói gì với con dâu mong muốn nó thay đổi điều gì không chị cứ mong muốn hai chồng hạnh phúc thôi à ổng <laughs> cũng mong muốn gì hết á nghe mẹ con nói chưa dạ điều này con phải nói là với chồng con nha dạ mẹ chỉ muốn như đó thôi mà chị cũng nên nói với con trai chị đúng rồi cuộc đời của chị á là tất cả vì con vì cháu hết mẹ chỉ mong là con trai mẹ và con như nó hạnh phúc thôi đúng không chồng con tên gì dạ tên diễn à diễn viên hả con là như dạ. diễn như con coi tên phim diễn như phim <laughs> hơn con vợ không được không được con đạt không mà đặt tên phim nữa rồi giờ không nó có duyên á chứ hả bây giờ thì ờ, chương trình có một cái món quà đặc biệt dành cho hai mẹ con dạ gấp xin mời nhân vật đặc biệt dạ. chào, chào em chào chị chào mừng em đến với ngôi nhà của mẹ chồng dạ. nàng dâu wow à, chào con hai bó hoa đẹp quá con nè anh tặng em anh cảm ơn mẹ thời gian qua đó lắng hai vợ chồng con mong ừ. mẹ đừng có buồn <laughs> mà đừng có buồn tại sao con làm mẹ buồn dạ tại hai vợ chồng con còn trẻ quá ừ. dạ cái nhiều có nhiều lúc xảy ra thì làm cho mẹ buồn mẹ phải khóc nãy giờ mẹ khóc đó dạ nhưng mà mẹ nói cả cuộc đời của mẹ chỉ mong rằng hai con hạnh phúc thôi dạ con hứa với mẹ điều gì đi dạ thì con hứa với mẹ thì à, nay vợ chồng con <laughs> sẽ không làm cho mẹ buồn nữa thì sẽ à, vui vẻ hàng ngày mong mẹ đừng khóc nữa nên con dạ khóc nữa <laughs> thấy chưa con những giọt nước mắt đó cũng là những giọt nước mắt cảnh báo của mẹ đối với tụi con yeah. Dạ. biết là tụi con còn trẻ nhưng mà thật ra hai đứa rất là xứng đôi luôn cái tình yêu thương hai đứa càng yêu thương nhau thì mẹ càng hạnh phúc nữa thôi cứ nhường nhìn nhau mà sống hy sinh với những cá tính của nhau đi dạ, đừng có nào gọi là cá tính quá đúng không đấy bây giờ nè mẹ dặn con trai gì dặn luôn nè <laughs> dặn ờ, mẹ mong muốn con á phải thương yêu vợ dạ. không có cặp cản. dạ Hả? bữa nay tụi con tặng là nước mắt cứ rơi rơi hoài luôn á tụi em đã có một cái gia đình tuyệt vời mẹ rất là tuyệt vời ba cũng tuyệt vời kể cả bà ngoại cũng rất là tuyệt vời cái điều còn lại chỉ là ở tụi em cố gắng gìn giữ gìn giữ nhau nhường nhịn nhau có mâu thuẫn phải giải quyết với nhau trong hòa bình trong êm đẹp và xây dựng chứ không phải mâu thuẫn nói ra để mà tranh giành ai đúng ai sai mà là phải xây dựng như vậy mẹ mới hạnh phúc và mẹ mới khỏe được mình ừ, có muốn nói gì với vợ không <laughs> nữa nên anh sẽ không cọc với em nữa mong em luôn tươi cười <laughs> anh ơi nhớ cắt khúc này gửi em <laughs> đúng rồi mỗi lần cọc mở lên em đừng đừng trả lời gì hết trơn anh cọc cái mở đoạn này lên đưa vô mặt vậy nè à. <laughs> thật ra bé này rất là biết cách để làm dịu những cái cơn gọi là nóng giận đó yeah. Dạ. cái tính của con rất là dễ hòa đồng mà dễ làm mọi người vui đó hãy cứ giữ những điều đó nha yeah. Dạ. chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe hạnh phúc và thành công nha Dạ, dạ. cũng cảm ơn chương trình rất là nhiều Em tên là Nguyễn Thị Thu, à, bảy tuổi Xin kính chào Việt Linh và à, MC Hồ Bích Trâm dạ. À, dạ, Với khán giả đang xem chương trình Cô là đang sinh sống ở đâu cô? À, cô ở Bình Tân Bình Tân hả? Dạ. À, mời em gái Dạ, xin chào chú Quyền Linh, chào Trâm Em tên là Trần Hoàng Yến, năm nay 33 tuổi Hiện đang là diễn viên múa của nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh Và đến tính đến thời điểm này thì làm dâu của mẹ được à, bốn năm rưỡi à. dạ. mình có mấy cháu rồi dạ em mới có cháu đầu tiên à, bây giờ cháu được 6 tháng à, bé trai bé gái hả chị bé trai à, chúc mừng luôn rồi thêm đứa nữa bé gái là 10 điểm luôn ha dạ đúng rồi cũng đang đáng <laughs> cái ngày đầu tiên mà cô gặp à, cô con dâu này thì cô ấn tượng điều gì đúng là gặp dâu à, tới nhà chơi thấy vui vẻ lắm với lại à, lễ phép quan trọng là lễ phép là dạ. cô giữ ý liền à dạ, à, dạ. gặp rồi giữ ý luôn dạ giữ ý liền à. vui vẻ mà lễ phép nữa <laughs> dạ còn chị đây sao ạ lần đầu tiên gặp mẹ thì mình có ấn tượng ờ, như thế nào về mẹ chồng chị dạ thì trước khi gặp mẹ thì trước đó cũng có nghe bạn bè của chồng á tại vì là bạn bạn của chồng gần nhà thì nói là mẹ rất là hiền yeah. Dạ. mẹ ờ, nói chung là ở cái khu đó chắc không ai hiền bằng mẹ hết nên là cái lúc đến nhà mặc dù cũng cũng hơi ừ, hơi lo lắng một xíu thôi nhưng mà gặp mẹ thì đúng là mẹ hiền thật em mẹ ít nói ừ, mẹ hay cười lắm nhiều khi ờ, gặp cái dạ, thì chào chào bác rồi bình thường rồi mẹ cứ cười thôi mẹ nhìn rồi mẹ cười thôi vậy. Dạ. từ lúc mà gặp cho đến cưới nhau thì bao lâu cô ừ, quen lâu chín năm đó 9 năm hả? 9 năm hả dạ. Ồ thế là tụi con quen nhau 9 năm ừ. dạ sau đó thì ờ, cưới đến giờ là được bốn năm rưỡi à, đến năm nay là năm thứ năm năm năm là mười mấy năm dạ đúng rồi có lẽ rất là quen thuộc với gia đình rồi dạ. như vậy thì khi làm về làm dâu chắc là đỡ ngỡ ngàng hơn dạ làm dâu thì con dâu ờ, đã hoàn thành như thế nào với nhiệm vụ của mình hả cô nó cho đúng ra cũng không có làm dâu lên à, cứ biết sao là tụi nó có nhà riêng rồi à, à rồi lâu lâu về nhà cho thôi tự nhiên muốn về về bữa về nhà vậy đó thì nấu nướng đồ ăn rồi thôi chứ còn à, không có làm dâu ừ, nhưng mà cưới liền là ở ý đi liền hay là ở đó một thời gian dạ, đi liền tại vì có nhà đi đi liền à. dạ thật ra là thật ra là cảm ơn mẹ rất là nhiều là tại mẹ đồng ý cho con trai đi ở rễ trước dạ à, tức là chồng em ở rễ à, khoảng chừng nửa năm thì sau đó dạ. tụi em mới mới mới ra riêng tại vì là cũng một phần bên bên bên nhà mẹ thì à, cũng nhiều anh chị em lắm trước chồng em là có tới bốn chị gái và một em trai đó thì gia đình lúc nào cũng rất là đông vui đó, mặc dù đầu tiên á, nghe có bốn chị gái thì mình cũng hơi uh, <laughs> hơi run lo đúng dạ đúng rồi nhưng mà thật sự thì khi mà bước vào nhà thì cả cha cả mẹ các chị với lại em á đều kiểu ai cũng vui lắm vui mà kiểu hiền á chứ không có phải là soi mói hay là coi là mình à, đi đứng hay mình thế này thế kia không có cái chuyện đó luôn nhưng mà à, sau thời gian làm dâu bốn năm mấy năm năm đó thì cô cảm giác là mình hợp điều gì với con dâu mình và những cái điều gì mà nó chưa hợp đúng là ta thấy cái gì cũng hợp hết á dạ, dạ. ví dụ, cái ví dụ cụ à, thể đi hiền rồi vui vẻ tới nhà nó đúng là nhà lúc nào cũng tiếu hết trơn á à. à, ờ, tí lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười đó nhưng mà mình có hợp về ăn uống không này cô hay là à. đồ đẹp nè rồi này kia có hợp không, không à, ăn uống thì hơi khó khó chút xíu dầu à. hơi khó chút xíu khó sao vậy cô không phải khó mà điều là cá thì tùy theo cá ăn chứ phải là cá nào cũng ăn được dạ tức là tức là về khẩu vị á thì thì mẹ nấu lại rất hợp với với với em tại vì là mặc dù em là ừ, miền bắc gốc gốc bắc nhưng mà lại rất thích các món miền tây thì vô đúng nhà chồng là miền tây mà mà nấu ăn cha mẹ các chị nấu ăn rất là ngon luôn cho nên là rất là hợp khẩu vị chỉ có cái lời ví dụ như cá cá sông thì em không ăn được thì mẹ mẹ biết hết nói chung là con dâu không ăn được cái gì là mình sao khác không à không được ta dạ cũng không biết nữa mà tức là không bị dị ứng không gì cả chỉ ừ. là chỉ là mình thích ăn cá biển hơn chỉ à, à. dạng như vậy đó à. thì à, cho cá xong mà có hú ăn được à, cá hú là thật được. ra con cũng chia sẻ dạ không có tại vì mẹ tại vì đợt đó là con qua nhà à. mẹ nấu món đó rất là ngon cha và mẹ nấu món đó rất là ngon cho nên lần đầu tiên con thử thế là tự nhiên lúc đó mới bắt đầu ăn được cá hú à. còn trước đó là không ăn cá luôn vậy là mẹ chồng muốn làm gì là phải coi coi cái món nó còn dâu ăn được hay không <laughs> dạ. không à, trước khi về hỏi cái muốn ăn gì mẹ nấu vậy đó ừ. à, ờ, nó về rồi mình nấu <laughs> dạ bây giờ nhà chị qua nhà mẹ cô thì sao không chị À, chắc bây giờ nếu mà không kẹt xe thì chắc tầm 45 phút Tại vì nhà em đang ở Thủ Đức ừ. Dạ, còn nhà mẹ thì à, ở Bình Tân Dạ yeah, cũng xa á Dạ nhưng mà ừ, nói chung là hai vợ chồng cũng hay về thường xuyên Ngày xưa mà chưa có con á thì gần như là tuần nào cũng về Và nhiều khi về ở đó nhiều khi tuần hai tuần có đợt thời gian ở luôn 3 tuần ở đó luôn tại vì về nhà thật ra về bên mẹ rất là vui mình mình chưa bao giờ cảm thấy ngại khi mà về nhà chồng hết á tại vì là ừ, về đó được ừ, cha mẹ rồi các chị á chăm sóc dữ lắm về mà chỉ có chuyện là đi ngủ đi đi đi vô nằm nghỉ ngơi đi tại vì thật ra hai vợ chồng là diễn viên múa mẹ cũng biết là nhiều khi thời gian mà đi diễn đi tập á nhiều khi um, khuya lắm mới về yeah. Dạ. dạ cho nên là cứ qua là mẹ kêu con đi uh, nằm nghỉ đi rồi xong lát hồi cái yến ngơi dậy ăn cơm à, mẹ nấu cơm rồi rồi hôm lại kêu đi ngủ ngủ xong rồi lại à, dậy ăn cơm tối đi con cứ cứ dậy hết trong mấy tuần đó thì có có bây giờ mà mình nấu cơm cho mẹ chồng hay dạ dạ có tức là thật, thật ra trong đợt dịch vừa rồi cũng là ừ, cái dịp để mà mà mà tụi con tức là bắt đầu ừ, kiểu vào bếp nè à, hôm đó cũng nói mẹ mẹ ơi hôm nay con sẽ nấu những món này con tập nha con tập rồi có những cái món nhờ mẹ dạy cho để nấu nữa tại vì thật ra trước đó ờ, cũng không có thời gian ờ, ở nhà để mà mà vào bếp nấu ăn rồi một phần là mẹ rồi các chị ở bên nhà nấu ăn ngon quá xong rồi cứ kêu để để mẹ nấu cho ăn đó đó như dạ. vậy với lại thật ra mẹ hôm bữa mẹ cũng chia sẻ một câu ừ, cảm thấy rất là uh, thương mẹ nhiều tại vì mẹ nói bây giờ mấy đứa đi làm rồi vất vả thật ra mẹ cũng chẳng có giúp gì được cho mấy đứa cả rồi ở riêng nữa không có ở chung với mẹ cho nên mỗi lần về mẹ chỉ có một cái việc duy nhất để mà có thể kiểu mà giúp cho mấy đứa đó là nấu những cái món mà mấy đứa thích đó rồi nấu ăn rồi hỏi con thích cái gì để nấu cho yeah. con dạ. ăn đó là một cái việc mà mẹ cảm thấy là mẹ làm được cho con con nghe chị có nói là anh nhà mình nói là có đi ở rể một thời gian đó chị Đúng lúc vậy. đó cô nghĩ như thế nào hả cô Ờ, ờ lúc đó nó nghe mà lúc nó ở chung còn ở nhà thì tối đi diễn về khuya 11, 12 giờ là thường, nhiều khi chạy chương trình một giờ luôn thì con phải canh cửa mở cửa yeah. Dạ. nhưng mà nó có gia đình rồi cái mất tiêu im re tối ngủ cũng không có ai kêu cửa vậy mà lúc đó cô khóc biết bao nhiêu nó tối khóc buồn khóc cái à, à cái nói với chị nó cái nó mới nói lại trong trong cái nhóm gia đình có nhóm á dạ. nhắn tin á cái cô mới đọc cô mới nghe nó trả lời chị nó vậy thôi sao mà sao đừng nó nói em khóc giờ để khi nào em có em có thời gian là em về đó. ra cái từ đó sao cô không nói nữa buồn chứ như ngày nào cũng mở dạ, cửa có một giờ quen rồi đúng rồi đúng rồi thực ra là chồng con thời gian đó cũng khóc nhiều lắm dạ. ừ. mà tại vì ờ, ừ, kiểu như là con trai á cho nên cũng không có để cho vợ biết tại vì là nhiều khi dậy thì đang ở rễ á, mà cứ khóc hoài nhớ mẹ nhớ cha thì ừ, con cũng sốc ruột á và sau đó cũng biết mình cũng chủ động là ừ, chồng ơi tuần này á, về nhà với mẹ chơi mấy ngày đi nói chung mà tuần này không có làm đi làm á, thì chạy về nhà chơi với cha với mẹ bất kỳ lúc nào mà có thời gian hoặc là kiểu chồng muốn là mình mình chạy về thôi không ừ. có vấn đề gì cả cũng đừng có tại vì chồng con cũng là cũng là kiểu dạng tình cảm mà kiểu ở bên trong nhiều lắm lạc lòng lạc lòng lắm ít, ít khi nào mà nói ra ngoài á dạ cho nên là mình cũng để ý để mà uh, cũng nói với chồng như vậy rồi cũng biết là mẹ cũng sẽ buồn thường mà mấy tuần về nhà mẹ chồng thì em có bao giờ hay tâm sự với mẹ chồng tất cả những cái việc trong cuộc sống rồi tâm sự chuyện vợ chồng cho mẹ nghe hay là con cái cho mẹ nghe không dạ cũng có tức là uh, đối với mẹ thì nói mà để mà nói là vô phòng nói chuyện riêng hai mẹ con á, thì chắc là chưa có ít lắm nhưng mà thường về nhà cái cũng ngồi cả gia đình với nhau á, rồi kể chuyện khoe với mẹ khoe với cha uh, tụi con hôm nay mới diễn được chương trình này hay lắm mẹ rồi hôm nay con được lên tivi đó sắp tới mở cho cha mẹ coi rồi kiểu như vậy rồi với lại là um, thật ra thì hai vợ chồng khi mà cưới về rồi cũng ít có những cái chuyện không vui những cái đó hai đứa có thể tự giải quyết được cho nên cũng không có có nói ra nhiều để cho mẹ buồn nhưng có bao giờ là cô thấy con dâu mình với con trai mình là có một chút gì cãi nhau gì không không nói là chưa thấy gì hết bây giờ con dâu nó mát là chồng nó ờ, la cái gì không không có mét hả đâu không có luôn không chị có yeah. chạy vô mét là mẹ ơi chồng con không chịu ăn ý là tới giờ ăn không chịu ăn mẹ ơi không chịu ăn rồi ờ, kiểu ờ, cứ lo làm này làm kia làm việc á dạ Số đó rồi chứ nào hai đứa thì diễn rồi cái nó ăn uống không không đúng giờ đúng giấc rồi thiếu ngủ cái lâu lâu về mắt nào cũng thấy trầm lơ rồi đó rồi yeah. Dạ. nó bèo nhèo thấy tội lắm xuống thấy tội lắm kìa rồi ép ăn người mắt đó. thao láo luôn dạ đúng rồi đó Ê, diễn ngày diễn đêm quay tới một hai ba dạ, giờ sáng giờ khuya thật ra làm nghệ sĩ nó vất vả lắm dạ, dạ. đặc biệt nghệ sĩ múa còn vất dạ, vả hơn nữa cực lắm nên thấy thật ra nghệ sĩ múa thấy thương lắm dạ. ờ, lao động nghệ thuật gần như là đến mức kiệt sức luôn á dạ à. tụi em còn về mảng uh, ba lê với đương đại nữa cho nên là có những cái vở diễn uh, tập cả tháng á tập cả tháng xong rồi có có lúc bị chấn thương rồi cũng dạ. không có dám nói với mẹ đâu tại vì biết là thật ra ngay từ đầu á em mới là người theo múa trước còn chồng thì cũng giống như những các bạn trẻ khác thì tốt nghiệp lớp 12 ra trường rồi cũng ờ, định là sẽ theo nghề nhiếp ảnh hoặc là một con đường khác nhưng mà vô tình là bạn ờ, một người bạn dẫn vào nhóm múa chung thì à, em là người dạy rất là giống như là cô giáo vậy đó dạ. rồi sau đó yêu nhau rồi cuối cùng lại à, dẫn chồng theo con đường này luôn à. cho nên thật ra ngay từ đầu á con biết là mẹ cũng cả nhà rất là lo lắng khi mà nghe là chồng sẽ chồng em sẽ theo nghề múa thứ nhất là lúc đó cũng khá muộn rồi đó em thì học từ bé nhưng mà chồng thì bắt đầu năm hai mươi mấy tuổi á cho nên là khá muộn rồi cũng lo lắm con biết mẹ rất là lo nhưng mà hai đứa con chỉ biết là cố gắng tức là ổn định cuộc sống với cái cái nghề mà mình đã chọn á rồi mình cứ làm nghệ thuật mình làm nghề một cách kiểu tử tế mình hết lòng á sau này mẹ mẹ cũng yên tâm hơn nhiều tại vì tụi em thì hiện tại đang cũng cùng là diễn viên của nhà hát giao hưởng tụi em có cái công việc ổn định có những cái xuất diễn ổn định rồi cũng đưa mẹ đưa các chị đi đến để xem xem tụi em biểu diễn thì bây giờ mẹ cũng yên tâm phần nào thì ra cô giáo yêu học sinh dạ đúng cô giáo bắt cóc học sinh luôn <laughs> có có một lần về hai đứa thấy gì đâu mà nó lịch chân lịch đồ tùm lum mình la chưa để mà dạ, nó bị bông bị vết thương hả chị đúng rồi bông dân cái sót cái cô mấy chị với chị nó mới nóng ruột trời ơi mẹ mẹ đó phải không biết gì không cho bệnh viện mà nóng ruột quá tụi vậy hai đứa giờ lúc nào gặp cũng bơ phở trên gặp thì chỉ ép ngủ ép ăn không chứ không biết ép gì hết yeah. Dạ. xong cái đợt nó coi diễn hai cha con hai mấy giờ chồng rồi đi coi á ủa diễn hay mà hai hai chồng ngồi và nói là rớt nước mắt luôn á xúc động á hay quá đúng hay luôn tự hào về con dạ dạ đúng rồi đúng rồi bây giờ có thể ờ, dạ mình, bây giờ ờ, thôi em mời chị qua bên đây ờ, nha giữa hai người phụ nữ đi mời chị ạ giờ qua đây là mình sẽ tâm sự chuyện thầm kín nha <laughs> rồi mình làm dâu mẹ là được 5 năm rồi cái việc mà mình nói chung á thì cũng chưa được nhiều ừ. nhưng mà có những cái lần mà mình về nhà mình chơi rồi này kia á thì uh, mình có những cái chuyện nào đó mà mình uh, với mẹ mình hiểu lầm nhau hay là chị có bao giờ mà uh, to tiếng với mẹ một lần nào chưa hay là làm mẹ buồn một chuyện nào đó chưa Um, thì thật ra nếu mà nói là to tiếng hay là mẹ buồn thì chắc là chưa yeah. Dạ. đó, nhưng mà cũng không phải là hiểu lầm nữa chỉ là nhiều khi mình về nhà mình thấy có mẹ có những cái thói quen mà mình cảm thấy mình sót á mẹ rất lo về chuyện ăn uống cho các con yeah. Dạ. nhưng mà bản thân mẹ thì mẹ không có ăn, ăn uống đúng giờ tức là nhiều khi ví dụ buổi sáng mẹ không ăn nhưng mà dạ. đến trưa cái uh, nhiều khi mẹ nấu này nọ xong cái mẹ kêu chứ con ăn đi ăn uh, mấy đứa ăn đi rồi nói mẹ ăn chung với con đi hôm mẹ mới ăn rồi lát mẹ ăn thì đến ba bốn giờ mới ăn trưa xong dạ. nhiều khi buổi tối thì tới 9 10 giờ mới mới mới ăn tối tại vì giờ giấc của mọi người cũng không giống nhau cho nên yeah. Dạ. là kiểu giống như là ai rảnh thì ăn thôi đúng, đúng rồi không? ai yeah. ai ai rảnh thì ăn đó rồi thì riêng mẹ là kiểu mà cứ ngồi nhìn các con ăn xong rồi lát nữa một mình mình mới xới tô cơm cặm cụi ngồi ăn thì đó chỉ có cái cái cái cái chuyện đó là mình về mình hay hay hay nói mẹ ý là nói mẹ ơi ăn ăn chung tụi con đi rồi ăn đúng giờ để cho sức khỏe của mẹ tốt còn về việc chăm cháu thì sao ạ à? nhiều khi là hai mẹ con có hợp nhau không chứ em là em làm nhiều số là em thấy là nhiều người mẹ nha thì muốn cháu mình là phải như vậy vậy vậy vậy đúng còn mình á, thì bản thân là muốn con mình phải vậy vậy vậy vậy xong rồi hai mẹ con cự cãi với nhau à, mình có chưa à, mình không có dạ. mà là đưa cháu về á tại vì một phần là cháu không ở chung cho nên là đến khi mà đưa về với bà nội á thì bà nội sẽ hỏi bà nội sẽ hỏi thăm coi là bình thường cháu Ờ, thích ăn cái gì đúng rồi cháu sẽ Làm như thế nào rồi dạ. kiểu như là thời gian biểu rồi này nọ như nào rồi về á nhưng mà không không cũng không hiểu sao mà con mình giống như có một cái sợi dây liên kết đó nó rất là quấn bà nội mặc dù là không có gỡ nhiều đúng rồi nhưng mà cứ về bà nội ẩm là ru ngủ bà nội cho bú sữa bà nội ru ngủ là cứ miết vậy đó thật ra bản thân mình cũng hiểu một cái vấn đề là bà nào cũng muốn là là được chăm cháu được ôm cháu được cho cháu ăn được ừ, nói chung là đó là một cái niềm vui của của yeah. Dạ. của ông bà đó cho nên là mình cũng không có quá nặng nề cái chuyện là ừ, mẹ phải làm như thế này mẹ cháu nó như này mẹ phải làm như thế này mẹ làm chi thật ra thì ừ, mình cũng muốn là bà với cháu lúc nào cũng vui vẻ cho nên bà cứ muốn sao cũng được yeah. Dạ. đừng để cơn ho phá vỡ niềm vui của bạn thuốc ho nam dược trị ho long đờm hỗ trợ chống viêm đường hô hấp mà trong cái đợt dịch vừa rồi á là mình ờ, mình ờ, không có đi ờ, làm được đúng không đúng. rồi mình có về đây mình ở chung với ba mẹ không chị hay là mình vẫn ở bên nhà mình đợt dịch vừa rồi á thì về đó ở 3 tuần lúc đó thì mình có bầu mình chưa à. có sinh em bé rồi sau đó thì tự nhiên đến cái tháng cuối thì lại bị huyết áp cao cho nên là mình sinh em bé sớm sớm hơn dự định gần một tháng thế là hai vợ chồng ở trong bệnh viện á cũng không có dám nói gì về nhà hết tại vì biết là mọi người sẽ rất là lo mà lại còn đang dịch nữa sau khi trải qua một tháng ở trong bệnh viện tại vì là sinh em bé rồi đợi chăm em bé rồi mới đón em bé về nhà thì sau đó hai ngày thì có tin là gia đình ở bên nhà chồng bị covid cha dạ. bị nặng nhất rồi đưa vô bệnh viện cha vào bệnh viện khoảng ờ, gần 2 tuần thì mẹ cũng vào bệnh viện mẹ thì khỏe hơn một chút tại vì mẹ lúc đó cũng được một mũi vaccine rồi cha vào viện khoảng 2 tuần hơn chị giám hốc à, ba, ba tuần đó mình bị cũng cảm thấy may mắn bởi vì trước đó chưa bao giờ mà mình ở nhà với cha mẹ lâu như vậy thì à, ờ, trong ờ, ba tuần đó nói chung hai vợ chồng lúc nào cũng à, kiếm cái này cái kia để quay clip quay clip chụp hình à, cả gia đình rồi á trên tiktok á kéo nguyên một nhà đại gia đình cả cha cả mẹ cả các yeah. Dạ. anh chị em con cháu chắc á ờ, vô quay clip chung luôn thì tự nhiên cảm thấy rất là may mắn khi mà mình lưu giữ mình lưu lại được những cái kỷ niệm tại vì mình cũng không biết trước được là là cái đại dịch này nó sẽ cướp đi người cha của mình đó thì em cũng xin chia buồn với chị với gia ừ. đình cô hả buồn chứ dạ. hết nhà luôn lên giờ nó chứ nghĩ tới buồn vậy lắm yeah. Dạ. tại vì à, cháu nội thì ham nhưng mà chừng có cháu nội rồi thì mắc bị bệnh covid cho nên đâu có lo được ăn như thiền sao là không có cho ai tới lui được đó yeah. Dạ. ra có hai vợ chồng ở trong bệnh viện không tội lắm ra giờ bà nghĩ tới là rớt nó mắt á không có nuôi được cháu nội ngày nào rồi tội nghiệp rồi xui ra mình xui à, bà ngoại lo từ mấy tháng đầu lo không rồi có hết bệnh hết covid xuất viện về thì bắt động nó hình như di chứng cái chân nó đau đi không được luôn mỗi lần bước xuống là nước mắt nó rớt đau làm cái gì vậy kỳ lắm rồi cô khóc đau quá khóc khóc không biết làm sao nữa bây giờ đã hết cái kia rồi bây giờ thêm cái này nữa rồi mấy cái này nó cũng khuyên nó lơm nó an ủi này kia rồi về nó chứ hỏi chứ cô về cũng nằm thì lúc nó chưa có đem đem cái cốt ông về là mấy ngày sau mới đem về cái cô khóc cái con gái con nó khóc mẹ ơi mẹ em đừng khóc mà mẹ khóc tụi con sao sống được cái là cô ráng con cô cũng mới lớn rồi mà nó cũng tội nghiệp không có người nào lớn nữa nó ráng dành chứ cái sức của cô mà theo nhưng mà cô vô trong phòng mà cô nằm cô đập giật giả mà cô khóc cho mấy đã cái đã cái nữa, cô tức cô tức mà cô cô cô, cô, cô cái sức cô là như vậy đó. nhưng mà ráng âm thầm khóc lén con không là tối nằm ngủ hoặc là trưa là nằm khóc hết sợ con nó buồn mà mình buồn thì con mình nó sẽ buồn theo nó, dạ. lúc nó cũng nó còn khổ lắm tới khoảng gần ba tháng là bắt đầu mới hết cái chân hết đau đó nó hết hết sao cô nó làm lợi lâu lâu cô nó sưng lên cái nó nó làm cái mình đi mình bước đi không được vậy thì lúc đó mình sống trong nhà với ai trong nhà với út anh trai đó út à chỉ dạ, con trai út thôi dạ, dạ. à, rồi dạ. với lại anh gái thứ năm à. cái thứ năm là bệnh quản cơm nước là nó về nó lo cho con hết dạ. lúc đó mấy cái này thì xanh là cái ngồi tuổi nằm cái tuổi lâu cái gửi clip cho nội về có làm sao làm sao nó lớn từng ngày từng ngày sao còn nó xanh tiếng tháng nữa không có đủ tháng nên là sốt lắm mỗi lần thấy là sốt. mỗi sau đó thì ờ, gặp được cháu nội chừng mà con hết thì khỏe rồi đó rồi hết cái cái cái cách ly đó hết chương trình mười chỉ thị 16 đó rồi bắt đầu mới ẩm cháu ngoại cháu nội về trời lúc đó mừng cưng mừng lắm cưng lắm nhưng mà lúc đó bà nội còn yếu lắm ẩm thôi chứ còn à, ẩm cháu là nội chỗ thôi nha chứ đứng giờ là đứng không có nổi lúc đó còn yếu lắm dạ. rồi tội nghiệp là xui gái họ tội nghiệp nói nói đúng là tội nghiệp với xui quá trời cực khổ dữ lắm nuôi rồi mới ẩm qua qua thăm nội xong rồi ẩm về vậy đó mà đi qua đi lại được mấy lần vậy đó <laughs> đoạn trường luôn đó. rồi chắc mời cô uh, dạ, con dâu về đây thôi Thật ra câu chuyện này mẹ chồng nàng dâu thì cũng rất là yêu thương nhau chỉ có một dạ. cái biến cố mà chúng ta cũng ờ, đã nhắc lại rồi dạ, dạ, dạ. À, xin chia sẻ cái nỗi buồn đó với gia đình ha dạ, dạ cảm ơn à, sau biến cố thì gia đình lại càng yêu thương nhau nhiều hơn dạ. chăm sóc mẹ nhiều hơn đúng không dạ đúng bây rồi. giờ chính ra cô dâu là phải thường xuyên về với mẹ hơn dạ tức là vừa hết chỉ thị 16 một cái á mà lúc đó là tại vì em sinh mổ á, cho nên là uh, vừa kiểu mà cảm thấy khỏe một xíu á là cái lần đầu tiên thật sự về là chưa có cháu tại vì cháu nhờ gửi bà ngoại rồi chỉ có hai vợ chồng chạy về hôm đó là 49 ngày của cha thì chạy về chỉ muốn ôm mẹ thôi ôm mẹ chặt rồi sao mẹ ôm các chị nói chung là lúc đó tự nhiên á mình cảm thấy trong cái thời dịch á cái cái chuyện ôm người thân của mình ở bên người thân ôm người thân của mình sao mà nó xa xỉ quá lúc đó chị muốn chạy về thật nhanh à. không nói gì hết chị có chạy vô thấy mẹ đang ở trong phòng là hai đứa lao vô ôm mẹ ôm thì lúc đó mẹ mẹ mẹ mới bật khóc tại vì cái hôm mà cái hôm mẹ từ bệnh viện về á là tụi em thì vẫn phải ở nhà không có thể nào mà đón mẹ về được cứ theo dõi là trên group gia đình đó là các chị các em báo lên là mẹ về tới đâu rồi nó đâu rồi xong rồi chân thì đau nhưng mà người ta lại kiểu thả lộn nhà một xíu lại phải đi bộ về nhưng mà cũng không gọi điện nói ai ra rước hết đó chỉ có cứ thế cứ nhích từng bước từng bước đi về nghe nhưng mà đau lòng lắm sau mấy tháng mà lần đầu tiên con dâu ôm mình đó thì cảm giác cô như thế nào không? Ừ, ấm áp lắm, hạnh phúc lắm Hai đứa con, nó đúng là lúc xuống về, xuất xuất à, viện về rồi thì đứa nào cũng ôm trên Kiểu như dạng như chết đi sống lại mà ừ. Bệnh cũng nặng lắm, lực đứa con cũng nặng lắm à, Đứa nào cũng ôm, ôm mà mừng, ôm mà khóc thấy thương lắm, đứa nào cũng ôm trên sau đại dịch thì à, chúng ta cảm giác là chúng ta cần yêu thương nhau nhiều hơn cần ôm nhau nhiều hơn những cái ôm đó nó ấm áp làm sao đó ra ngày thường thì mình thiếu những cái ôm như thế yeah dạ rồi sau đại dịch chúng ta mới thấy rằng ô ôm quan trọng lắm nó quý vô cùng luôn dạ. vậy đó khuyên lắm Điện à. điện thoại lâu điện thoại nhắn tin vậy. Mẹ ơi mẹ đừng buồn đừng lo nó Lúc nào sau lưng mẹ cũng có tụi con Dễ dạ. thương lắm điện đừng nhắn tin hoài chị. Dạ An ủi Mẹ à... Con đang giữ trên tay đây là một lá thư à. Đây là lá thư của con dâu à, thứ bảy của mẹ <laughs> <laughs> Dạ con gửi cho mẹ nha để cho mẹ đọc nha bây giờ còn viết thư tay là hiếm lắm luôn á bao nhiêu tâm tư ở trong đây kính gửi mẹ thu người mẹ chồng tuyệt vời của con mẹ ơi con về làm dâu của mẹ tính đến thời điểm này cũng đã gần 5 năm rồi mà thật sự chưa bao giờ con nói với mẹ là con thương mẹ nhiều lắm con luôn biết ơn cha mẹ các chị em vì từ ngày Tụi con mới quen nhau thôi cả nhà đã luôn yêu thương con như là con ruột trong gia đình Dù là con dâu nhưng con luôn được tôn trọng, được quan tâm, chăm sóc y như con gái của gia đình mình vậy Có lẽ chẳng ai làm dâu mà sướng à, như con cả mẹ hả Dù con chẳng giỏi giang trong chuyện bếp nút, chẳng khéo trong việc chăm sóc nhà cửa Suốt ngày chỉ biết đi múa hay cùng chồng bày ra lắm trò để làm cả nhà mình luôn vui vẻ thôi nhưng từ đáy lòng con thực sự mà rất yêu thương gia đình của mình và con thực sự muốn gửi ngàn lời cảm ơn ngàn cái ôm ngàn cái hôn đến cha mẹ các chị các em các cháu gia đình thứ hai của con mẹ ơi giờ thì chị em tụi con chỉ còn có mẹ mọi chuyện cũng đã qua rồi dù khó có thể quên được và con biết mẹ không muốn tụi con lo lắng nhưng điều mong ước duy nhất của chị em con hiện giờ là mẹ mạnh khỏe à, sống vui vẻ bên các con và các cháu mong mẹ hãy cứ sống thật thoải mái buồn có ờ, thể khóc vui có thể cười muốn ăn gì thì ăn muốn mặc gì thì mặc và mẹ hãy yên tâm là sẽ luôn có tụi con ở bên mẹ và mẹ đã sống về tụi con và gia đình quá nhiều rồi giờ xin để tụi con được hai cha chăm sóc cho mẹ làm cho mẹ vui và hạnh phúc mẹ nha con yêu của mẹ ơi sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu khúc hát dù con trong giấc mơ là mẹ yêu mẹ là cánh chim cho con bay thật xa mẹ sưởi ấm trong tâm hồn con mẹ yêu dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu hình ảnh hôm nay nó sẽ lan tỏa đến hàng triệu triệu gia đình của việt nam à, mong rằng mẹ chồng nàng dâu có những giây phút hạnh phúc như thế có những cái ôm như thế có những giọt nước mắt hạnh phúc như thế hãy yêu thương mẹ chồng của mình như là mẹ ruột của mình và yêu thương con dâu của mình như là con ruột của mình đó cũng chính là thông điệp của chương trình mẹ chồng nàng dâu cô cảm giác thế nào nhưng mà nói cho đúng ra từ lúc mà con cưới tới giờ hoặc trước khi quen là con cũng nghĩ là lúc nào cũng lặng gái chứ con cũng nghĩ là con dâu mày ở nhà có dâu út cũng vậy rể cũng vậy con nghĩ giống như là con trai với con gái trong gia đình mà đó cũng không bao giờ con nghĩ là dâu hoặc rể hết trơn á thành ra gia đình thoải mái lắm nói chuyện rồi cũng tự nhiên lắm đây là lần đầu tiên mình nhận một bức thư đầy cảm xúc như vậy đúng không cô cảm xúc dạ con nghĩ đây là một cái tình cảm rất là chân thành từ chị và con mong là cái tình cảm này của hai mẹ con mình á sẽ duy trì mãi và luôn hạnh phúc và vui vẻ nha cô yeah. Dạ. Bây giờ con sẽ đưa một nhân vật bất ngờ vô cho mẹ với lại cô nha với chị nha trai rồi về đi dạ mời anh ngồi ạ à. ừ. sao hôm nay thì à, mẹ chồng nàng dâu đã có một cái ngày trao đổi tất cả mọi công việc ha em cũng muốn nói gì với ờ, mẹ với vợ của em không dạ thì à, em xin chia sẻ à, nói chung là niềm hạnh phúc của em nhất á, là em tìm được một người à, chị kỷ mà cùng mình yêu thương gia đình mình là điều hạnh phúc nhất mà em mong mỏi và có thể là sinh được một đứa bé bé trai cháu nội để cho ông bà để cho em niềm hạnh phúc lớn nhất của em dạ, em cũng cảm ơn cảm ơn mẹ là lúc nào cũng ở phía sau chịu đựng và ủng hộ cho tụi con và em cũng xin cảm ơn vợ là tại vì cùng em ờ, yêu thương cha mẹ của em giống như là cha mẹ ruột vậy đó bản thân tụi em cũng khó lắm khó vượt qua lắm thì em biết là cái nỗi đau của mẹ nó lớn nó lớn nhiều tại vì thiếu cha trong nhà nó hiện tại tới bây giờ chị em em giống bị trầm cảm á mỗi người nhiều khi không dám nói chuyện với nhau nhiều thì em cũng mong mỏi là à, mẹ cứ thoải mái rồi hy vọng là mẹ sẽ đi chơi thăm người thân nhất là bà con có bà con những người cùng thời với mẹ cùng chia sẻ à, yêu thương mẹ rồi giúp cho mẹ tìm lại được niềm vui trong cuộc sống và mẹ được đi chơi mẹ được vui vẻ chụp hình đẹp mình nó gửi về cho con cái coi tụi em hạnh phúc lắm đúng rồi yeah. Dạ bây giờ hai vợ chồng phải tổ chức cho mẹ đi chơi tạo điều kiện cho mẹ đi chơi bất kỳ nơi đâu mẹ thích mẹ muốn ha được không ha à, cô dạ được <laughs> rất là vui à, rồi bây giờ trước khi chia tay chương trình thì hai vợ chồng sẽ tặng một cái ờ, bài nào đó dành cho mẹ đặc biệt cho mẹ và cho chương trình dạ, dạ. Ờ, trước tiên cho tụi em có một món quà nhỏ à, thật ra thì trong cái thời gian làm dâu á thì hai đứa em lúc nào cũng uh, kiểu đi đâu thấy cái gì á thấy hợp hay là thấy nghĩ mẹ thích là cũng đều mua cho mẹ hết nhưng mà ngày hôm nay thì con xin được có một món quà uh, nhỏ tặng cho mẹ đây là món quà không phải của riêng tụi con đâu của tất cả anh chị em uh, chị em con uh, gửi tặng cho mẹ mẹ cũng có thể coi được là tụi em con uh, thay cha tặng cho mẹ tại con nghĩ là ờ, cha cũng muốn tặng một cái món quà gì đó cho mẹ nhưng mà cha chưa có cơ hội cũng không có điều kiện để để ờ, cái cái cái thời điểm trước đó để tặng cho mẹ Nhìn nhận là mẹ thích Quá. Ờ. đây ờ. mẹ cầm đi con con thả nó cảm động quá xúc động quá đó rồi bông cũ kỹ rồi cất vào đi xem nó là một kỷ niệm ha bây giờ mình đeo bông mới vào à, bắt đầu bây giờ nó sẽ là một cái không gian mới một thời gian mới một cuộc sống mới vui vẻ lên để chúng ta tận hưởng tất cả những gì còn lại tận hưởng những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống để chúng ta vui hưởng tuổi già hết cô ha đẹp rồi chúc mừng luôn từ sáng kinh một à, cái à, món quà nữa gửi dành cho mẹ cũng như chương trình xin mời hai vợ chồng <laughs> cái này em cũng chưa chuẩn có nhạc không vậy cần nhạc không em hát cho chị múa nha <laughs> em hát cái bài được khúc được khúc điệp khúc chồng rất là nhiều